Xin chào quý vị các bạn. À, chào mừng các bạn đến với bản tin sáng của Quang Dũng DVD. À, thị trường của chúng ta trong thời gian vừa qua nếu các bạn nào đầu tư thì chúng ta thấy rằng là việc mà thị trường giảm liên tục trong tuần vừa qua khiến rất nhiều nhà đầu tư cảm giác là mệt mỏi chán nản. À, thậm chí có nhiều nhà đầu tư thì nói rằng là, là bây giờ xấu như thế này thì em rút hết tiền ra để nghỉ ngơi có được hay không vậy theo các bạn thì trong thời điểm này chúng ta có nên nghỉ ngơi hay không hay là chúng ta có thể đợi chờ thêm một thời gian nữa nếu bạn nào đang có mặt thì hãy comment vào ô chat để chúng ta à, giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay Xin chào quý vị các bạn nếu bạn đang à, theo dõi thì có thể comment vào ô chat Ờ, nhận định về cái chỉ số DXY à, ờ, có lẽ Dũng sẽ làm một cái video để làm riêng cho chỉ số DXY giống như uh, lần trước chúng ta đã chia sẻ à, bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ đó là gì ạ à, mọi người thì có một số anh chị em có nói rằng là DI thời gian vừa qua là nó có cái sự hồi phục nên à, dòng tiền nước ngoài đã rút ra à, tuy nhiên thì chúng ta cần phải phải quan quan tâm đến gì ạ quan tâm đến cái việc mà gì ạ Ờ, dòng tiền thực sự trong thời điểm này như nào à, thế thì trước khi mà chúng ta à, à, có buổi hôm nay thì Dũng mong rằng là các bạn à, theo dõi kênh của Dũng thì chúng ta cùng thảo luận cùng phân tích đúng không ạ các bạn nếu đồng ý comment số 1 à, Dũng sẽ đặt ra câu hỏi và chúng ta cùng thảo luận phân tích để xem là thực hư mọi thứ nó như nào ở đây có một bạn à, đây chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ để các bạn này bạn Nguyễn Quý lúc này nên học lên lọc cổ phiếu tuyệt vời ạ khi mọi thứ đều xấu thì là cơ hội thị trường sẽ tạo lại. à, ờ, đây là một trong những cái điều mà Dũng luôn luôn nói với những bạn đặc biệt những bạn là tham gia học viên của DVD khi thị trường điều chỉnh thì đó chính là cơ hội tại sao thị trường điều chỉnh thì nó là cơ hội bởi vì gì ạ à, phần lớn nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư gì ạ à, nhà đầu tư mà đeo bám lướt sóng trong thời gian vừa qua không chịu được thì lúc này là họ đã bán hết ra và đây chính là cơ hội để gì ạ à, nhà đầu tư tổ chức có thể mua được nhiều cổ phiếu hơn vậy trong lúc về thị trường điều chỉnh thì chúng ta nhà đầu tư thành công có hai dạng một dạng là gì ạ à? là họ tích sản họ mua thật nhiều cổ phiếu vậy bao nhiêu bạn đang uh, trường phái là lúc này là cơ hội để mua nhiều cổ phiếu tích sản thật nhiều cổ phiếu để các bạn có thể comment cho Dũng số 2 đúng không ạ à, chào Nguyễn Quý Quý bạn Quý là là rất à, am hiểu về ngành thép đấy các bạn nào muốn hỏi Quý thì hiểu rõ về chu kỳ xu hướng về thép thì có thể à, chat với bạn Quý thế thì với câu chuyện đó là gì ạ nếu lúc này khi mà chúng ta đầu tư á, thì các bạn nhớ này này Dũng luôn luôn đầu tư ở một trạng thái đó là gì ạ bình an khi mà thị trường chỉ có cơ hội mới vào vậy câu chuyện là chúng ta tích sản mua cổ phiếu mua cổ phiếu vậy cái nhược điểm của mua cổ phiếu trong quá trình tích sản này là các bạn biết rằng là trong quá trình hồi phục này thì có những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là tích sản nó không lên nó không lên ạ vậy lý do tại sao nó không lên bởi dòng tiền vào cái cổ phiếu đó chưa chắc đã có dòng tiền thậm chí nó có thể mất 3 tháng 6 tháng thậm chí là 8 tháng nó mới hồi phục nên cái việc lựa chọn những cổ phiếu như vậy nó rất nguy hiểm vậy câu hỏi là gì ạ vậy làm thế nào để tôi có thể mua được cổ phiếu tốt mà gì ạ khi thị trường lên chúng tôi vẫn có thể kiếm được lợi nhuận thì câu chuyện đầu tiên là gì ạ chúng ta hãy xem về dòng tiền vậy đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường á các bạn đang quan tâm về thị trường chúng ta sẽ quan tâm về thị trường vậy đầu tiên là gì ạ chúng ta biết là ở giai đoạn này chúng ta đã bị có một lượng dòng tiền lớn tham gia vào ở đoạn trước khi thị trường tạo đáy nếu chúng ta nhìn thấy ở đoạn thị trường tạo đáy thì chúng ta thấy rằng là thông tin xấu tràn lan như là trái phiếu vỡ nợ nhiều thứ xảy ra nhưng nếu các bạn để ý thì có đã có một dòng tiền lớn tham gia vào vậy dòng tiền lớn tham gia vào thì để hấp thụ một lượng tiền lớn này và đặc biệt ở phía trên này thì tiền cần phải tích lũy và trong quá trình tích lũy này chúng ta sẽ lựa chọn xem nhóm cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới vậy bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ vậy điều gì khiến cho thị trường có thể tăng trong thời gian tới cái thứ nhất là gì ạ đầu tư công cái điều thứ hai là tỷ giá có xuống giảm điều thứ ba là chúng ta thấy rằng là có thể là nhà ngân hàng nhà nước có những cái gói kích thích kinh tế trong thời gian tới tuy nhiên điều kiện để kích thích kinh tế thì chúng ta cần phải có hai cái điều kiện chính để chúng ta gọi là bơm tiền điều kiện thứ nhất là gì ạ các bạn có thể comment nếu để kích thích kinh tế nó phải có hai cái điều kiện quan trọng để gì ạ bơm tiền ra còn nếu trong trường hợp mà gì ạ hai cái điều kiện này nó không đáp ứng được thì nó sẽ việc bơm tiền ra chúng ta nghĩ rằng là rất là khoai rất là khó thế thì bây giờ hai cái điều kiện này theo quan điểm cá nhân của Dũng nhé là cá nhân của Dũng thì hai điều kiện này đang dần dần được đáp ứng điều kiện đầu tiên các bạn có thể comment không ạ hãy comment ở phần ô chat để chúng ta giao lưu tại vì Dũng biết rằng là nhiều bạn trong thời gian vừa qua thấy rằng là cảm giác không thoải mái khi thị trường giảm mạnh nhưng có một điều các bạn lưu ý này một cái lưu ý mà lưu ý mà từ trước đến nay tại sao Dũng hay làm live stream ở những cái thời điểm then chốt bao nhiêu bạn đã từng thấy điều này comment số 3 không? những cái thời điểm then chốt những thời điểm quan trọng Dũng hay chia sẻ làm những live stream để cho các bạn có thể thấy rằng là một là chúng ta thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi thì chúng ta lúc này chúng ta hãy gì ạ à, nhìn nhận một cách khách quan xem là thực hư thị trường nó như thế nào nên không phải là gì ạ à, một cái ngày nào đó Dũng chia sẻ những cái live stream như này bởi vì mọi thứ nó cần có những cái tín hiệu nhất định đầu tiên chúng ta thấy là một là tỷ giá giảm và xu hướng của tỷ giá giảm trong thời gian tới gì ạ à, chắc chắn sẽ là một cái xu hướng giảm tiếp theo bởi vì quá trình giảm vừa qua nó có hồi đôi chút nhưng rõ ràng xu hướng giảm đã đang giảm rất mạnh điều thứ hai đó là gì ạ à? lãi suất đúng không ạ lãi suất thì chúng ta thấy là phần lớn các lãi suất kỳ hạn đặc biệt là những gói vay tức là cái cái mà huy động vốn đã có xuống giảm và nếu các bạn nhìn thấy rằng là cái chu kỳ của lãi suất dài hạn đã có xuống giảm và các bạn có thể thêm một cái điều kiện nữa là bao nhiêu bạn trong thời gian vừa qua trong tuần qua trong hai tuần qua bắt đầu cảm giác là mệt mỏi lo lắng và mất niềm tin thị trường nếu có phải như vậy comment số 10 ạ à. nếu các bạn đa nhá chúng ta hãy lấy một cái cảm xúc thực đi ạ à. nếu chúng ta thấy thực sự như vậy hãy comment số 10 tôi biết là những cái bạn nào đang học của DVD thì cái việc mà đưa ra cái trạng thái như này sẽ giảm đi đáng kể so với gì ạ nhà đầu tư khác nhưng rõ ràng là gì ạ nhiều nhà đầu tư nhá nhiều nhà đầu tư đã cảm giác như này vậy khi hôm qua có một bạn à, học viên của DVD là em cảm giác là gì ạ chán rồi em muốn rút tiền ra thế thì à, Dũng có nói rằng là nếu em muốn rút tiền ra trong thời điểm này thì thầy thấy rằng là đây chính là chuẩn bị cơ hội các bạn thấy không ạ tức là câu chuyện ở đây là gì ạ tại sao dũng lấy một cái câu chuyện này bởi vì bình thường người ta rất là tích cực lúc nào người ta cũng muốn mua bán thì lúc này khi thời điểm nó nó giảm rồi thì đó là cơ hội để cho chúng ta thấy rằng là tức là mọi thứ nó giảm mạnh quá thì bây giờ nhá chúng ta sẽ không đợi lâu nữa bắt đầu chúng ta phân tích ạ đầu tiên các bạn nhìn này khi mà cổ phiếu gãy cái đường SMA gì ạ 50 và 20 thì theo các bạn xấu hay là không xấu ạ đúng không thường thì những cái cổ phiếu hay thị trường chung mà gãy cái đường trung bình này 50 ngày đúng không 50 ngày và 20 ngày là rất xấu các bạn đồng ý không ạ nhưng với điều kiện nào ạ nếu mà gãy cái đường này nó với điều kiện nào thì nó rất xấu ạ chúng ta phải thêm điều kiện tại vì nếu chúng ta bảo là ôi gãy đường 20 ngày 50 ngày là xấu nhưng chúng ta cần phải có những cái điều kiện nhất định điều kiện đầu tiên là gì ạ giảm biên độ lớn khối lượng tăng tăng mạnh vậy để nó vỡ phá vỡ cái vùng hỗ trợ này trong VSA nhá phá vỡ cái vùng hỗ trợ này thì rõ ràng những đợt giảm mạnh này nhá giảm mạnh này khối lượng phải rất lớn khối lượng phải bùng nổ lý do khối lượng bùng nổ bởi vì gì ạ à, những nhà đầu tư bị kẹt ở đây họ gì ạ à, không chịu được họ bán ra cái thứ hai là gì ạ à? chúng ta biết rằng là với cái phương pháp phân tích đầu tư phân tích kỹ thuật của phần lớn các trường phái sử dụng các công cụ đúng không các công cụ như là MACD thì việc mà cổ phiếu bị gãy họ sẽ bán ra các bạn có đồng ý điều này không ạ tức là gặp cái vùng này nếu nhiều nhà tư thấy lỗ không chịu được người ta bán ra <clears throat> trường hợp thứ hai đó là gì ạ theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật thông thường là cứ gãy các đường trung bình là họ bán ra nên cái việc mà họ bán tháo khi bị gãy là tương đối lớn đấy là cái điều điều kiện mà chúng ta thấy là tâm lý là như vậy thôi ạ vậy câu chuyện đấy là nếu cái việc rũ bỏ hay là gãy này mà chúng ta thấy là hiện tại nhé hiện tại bây giờ ạ nó không phải là quá tức là bán quá mạnh khi bị gãy và gặp cái vùng hỗ trợ mạnh này thì rõ ràng là cái phiên hôm qua chúng ta nhìn lại bắt đầu có sự gia tăng về khối lượng tuy rằng đầu phiên gì à, tăng cuối phiên giảm nhưng đã có một lượng lớn cổ phiếu đã được hấp thụ trong vùng này đúng không đã lượng lớn cổ phiếu hấp thụ trong vùng này vậy đầu tiên chúng ta thấy là vậy quá trình giảm này nó đến từ đâu ạ à? nó đến chủ yếu từ các nhóm cổ phiếu bất động sản bởi vì chúng ta biết rằng là nhóm cổ phiếu bất động sản trong vùng này kéo lên để bán đấy ạ kéo lên để bán một vài nhà đầu tư có thể xem lại một vài các cổ phiếu về bất động sản trong đó có gì ạ những cổ phiếu mà gì ạ đã mang tính đầu cơ rất lớn trong thời gian vừa qua như là DIG Novoland Novaland thì hai cổ phiếu đó hiện tại nhé các nhà đầu tư vẫn đang bán ra tổ chức vẫn đang bán ra vậy câu hỏi đặt ra là nếu tổ chức đang bán ra bản thân là gì ạ như là DG Thiên Tân là cái công ty con của ông thủ, chủ tịch hội đồng trị bán ra thì việc huy động vốn của này bảo nhà đầu tư mua ở thời điểm này có được hay không ạ? Bản thân là gì ạ? Công ty con, công ty ruột của ông đó đều bán ra mà chúng ta lại bảo nó rẻ nó mua vào thì đó là gì ạ? Cái cách đầu tư rất là gì ạ? Nguy hiểm bởi vì chúng ta gọi là tích sản một cách gì ạ? Thiếu hiểu biết. Bao nhiêu bạn biết đi cái điều này? Tức là cái công ty mà ông chủ tịch hội đồng trị ông tạo ra để ông gì à huy động vốn để ông gì à kéo cổ phiếu lên để ông lại rũ cổ phiếu giảm và đặc biệt là ông bán hết cổ phiếu ra thì rõ ràng là gì ạ đấy là một canh bạc mà chúng ta không biết chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thị trường vậy nếu cái quá trình rũ bỏ này là cơ hội đúng không cơ hội để nhận biết cái cổ phiếu nào mạnh cơ hội để gì ạ nhận biết gì ạ nhận biết rằng rằng cái nhóm nào đang được hỗ trợ chúng ta sẽ quay trở lại nhanh đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cái cổ phiếu đầu tiên à, cái nhóm cổ phiếu này Dũng đang thấy rằng là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà Dũng rất là quan tâm trong thời gian tới đó là gì ạ nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công với cái nhóm này chúng ta yên tâm này khi cái nhóm này chuẩn bị bước vào một chu kỳ tăng chung và dài hạn thì chúng ta thấy là chúng ta không nhất thiết phải mua ở đây nếu các bạn mua ở trên vùng này theo cái cách đầu tư thích sản giả sử chúng ta mua cổ phiếu uh, ờ, KSB ở cái vùng uh, ờ, 22 này thì có thể trong một khoảng thời gian tới nó có thể gì ạ một năm đến một năm rưỡi nó có thể tăng bao nhiêu ạ tăng lên 100 đến 200 phần trăm Vậy chúng ta có nên đầu tư theo nhóm này hay không ạ? chat bị lỗi ạ các bạn có nào bạn nào chat thấy lỗi không ạ để kiểm Dũng kiểm tra lại ạ đợi đợi chút ạ chúng ta hãy quan sát ạ à. ok ạ Bây chúng ta sẽ dù là chat lỗi hay không thì các bạn có thể phân phân tích theo những cái Dũng chia sẻ nha. Thế thì đầu tiên là các bạn trong cái thời điểm này này, nếu nhà đầu tư với chúng ta thì chúng ta làm gì ạ? Cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ xem là phản ứng toàn bộ của cổ phiếu trên thị trường như nào. Phản ứng như nào như là các bạn thấy rằng là giả sử như là chúng ta lại quay trở lại cổ phiếu mà chúng ta ai cũng nghĩ rằng là đầu tư công chẳng hạn KHB KHB nếu mà nó nói thì ai cũng biết rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ hấp dẫn đúng không đó cổ phiếu này là cổ phiếu hấp dẫn trong thời gian tới ạ câu chuyện đấy là gì ạ các bạn có thể là nhiều nhà đầu tư có thể mua ở đây không sao cả hay một số mua ở đây vậy cơ hội của chúng ta còn nhiều hay không hiện tại chúng ta còn rất nhiều cơ hội các bạn nhé bởi vì thứ nhất là gì ạ cái xu hướng chung và dài hạn nếu cái xu hướng của đường SMA 50 với SMA 150 có xu hướng cắt lên thì xu hướng chung dài hạn đã bước vào một chu kỳ mới nhưng để đảm bảo cho một chu kỳ này có thể gì ạ an toàn và chúng ta mua có độ tin cậy cao với dạng cổ phiếu này thì chúng ta sẽ gì ạ phân tích xem rằng là lợi nhuận đơn đặt hàng mới đặc biệt là gì ạ doanh thu trong thời gian tới trong quý 1 quý 2 đã bước vào một cái chu kỳ tăng chưa nếu doanh thu tăng lợi nhuận tăng thì hãy gì ạ quan tâm đến gì ạ dòng tiền đang tham gia ở đây như thế nào vậy đầu tiên chúng ta rằng là việc mà cổ phiếu này trong một thời gian giảm rất mạnh nhưng đã có một dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào thời điểm này trước mắt nó đang gặp cái vùng kháng cự mạnh vậy để vượt qua cái vùng kháng cự mạnh này nó có hai gì ạ à? hai cái điều kiện xảy ra điều kiện thứ nhất là vượt qua cái đỉnh này đây là cái đỉnh rất là mạnh sau đó thì ạ à, test lại và trước khi lên chúng ta hiểu đơn giản như sau ạ à? nếu nó vượt qua cái đỉnh này sau đó kiểm tra lại và chúng ta phải test lại trước khi có thể tăng rất mạnh trong một xu hướng tăng thì đây chúng ta gọi là một xu hướng tăng nhưng điều kiện này nó không xảy ra thì bây giờ chúng ta sẽ xem một cái điều kiện thứ hai và các bạn có thể lưu ý điều kiện thứ hai là nó gặp cái vùng kháng cự này kéo lên sau đó rũ bỏ tiếp tục kéo lên rũ bỏ đây là quá trình rũ bỏ nếu cổ phiếu này an toàn thì nó sẽ kéo lên ở một cái đoạn nào đó chẳng hạn chúng ta sẽ lấy một kịch bản đó là kéo lên ạ đây là kéo lên khi mà kéo lên ở trên kịch bản này thì các bạn thấy rằng là một số trường hợp nó nếu cổ phiếu mạnh nó sẽ tích lũy ở trên vùng này 3 đến 5 ngày trước khi bước vào một chu kỳ tăng. Vậy bạn mua cổ phiếu trong chu kỳ tăng này và thậm chí là gì ạ? Có thể nắm giữ trong chung và dài hạn thì đây chính là cơ hội tuyệt vời các bạn. Lý do tại sao Dũng đưa cổ phiếu này? Bởi vì à, Dũng sẽ có gì ạ? Phân tích 5 cổ phiếu mà Dũng cho vào để đầu tư trong gì ạ? Năm 2023 này. Nếu các bạn nào quan tâm có thể comment số 1 để trong một vài ngày tới tôi sẽ chia sẻ cái những cổ phiếu dạng như vậy câu chuyện đây đó gì ạ vậy bạn có thể mua sớm được không vậy bạn có thể mua sớm được không ạ đầu tiên là gì ạ nếu trường hợp các bạn thấy rằng là cổ phiếu này đang giảm về vùng hỗ trợ với khối lượng tăng khối lượng tăng ở đây ạ đây là khối lượng tăng vậy khối lượng tăng này tức là cái việc bán ra khối lượng bán ra đã giảm dần rất là nhiều ạ à và khối lượng tăng chứng tỏ đã có một lượng lớn cổ phiếu tham gia vào trong trường hợp đây là các bạn lưu ý này trong trường hợp khối lượng lớn vượt qua cái đường SMA 20 chúng ta gọi là gì ạ à? đó là đường trung bình của 20 ngày gần nhất nếu vượt S người SMA 20 cái đường này này khối lượng lớn thì các bạn mua được được chưa bởi vì sao ạ à? bởi vì đây là vùng hỗ trợ mạnh thị trường giảm mạnh cổ phiếu không giảm nên nếu vượt qua cái đường SMA 20 không biết hôm nay có vượt hay không các bạn lưu ý hôm nay được không ạ lưu ý hôm nay nếu vượt qua SMA 20 thì các bạn có thể mua sớm ở đây cổ phiếu này chưa lên được ngay đâu ạ cổ phiếu sẽ gặp những cái cản rất lớn ở đây đây là vùng cản rất lớn ở đây có hai vùng cản vùng cản đây là vùng cản quan trọng nhất và một phần những nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây nên nếu cổ phiếu gặp vùng cản đây nó sẽ có sự rung lắc biến động nhẹ và trước khi chúng ta có một đợt tăng mới vậy ở đây các bạn đầu tư thì các bạn lưu ý cái cách mà Dũng nghiên cứu như sau đầu tiên chúng ta nhìn thấy là một là chu kỳ <clears throat> cái chu kỳ cổ phiếu này nó đang là một chu kỳ tích lũy các bạn nhá chu kỳ tích lũy bởi vì cổ phiếu đang biến động trong cái vùng SMA 150 là một chu kỳ trung hạn còn chu kỳ ngắn hạn thì đang bước vào một chu kỳ tăng ngắn vậy đảm bảo cho một cái chu kỳ mạnh hơn thì SMA 50 phải cắt cái đường SMA gì ạ à? SMA 150 với khối lượng lớn thì đây chúng ta gọi là dòng tiền đã tham gia vào trung hạn vậy chất xúc tác nó là gì ạ à? ngòi nổ nó là gì ạ à? tại vì một cổ phiếu để tạo ra một xu hướng tăng thì nó cần phải có chất xúc tác hay ngòi nổ cái điều kiện đầu tiên đó là gì ạ hiện tại năm 2023 24 thì cái việc mà đầu tư công ở Việt Nam sẽ là một trong những gì ạ à? ngòi nổ bởi vì lý do tại sao nếu để Việt Nam tăng trưởng được kinh tế thì cái việc mà kích thích về đầu tư bất động sản thì rõ ràng gì ạ sẽ gì ạ kém xa so với những năm trước bởi vì thời điểm này nếu mà để tăng trưởng GDP không có gì khác đó là kích thích vào đầu tư công hoặc là gì ạ cho sản xuất nhưng với việc mà kích thích vào đầu tư công thì nó có giá trị ngay nên cái việc mà gì ạ đầu tư công sẽ là một trong năm nở rộ trong năm nay tuy nhiên thì ạ để việc mà gì ạ cái lợi nhuận cũng như doanh thu tăng mạnh thì nó cần thêm thời gian nên ở đây chúng ta thấy là những ngòi nổ tạo ra doanh thu lợi nhuận bởi vì đây chính là một trong những công ty về gì ạ à, cát đá sỏi dẫn đến gì ạ à, cái, cái quy mô quy mô cũng như là cái việc mà gì ạ à, doanh thu lợi nhuận có thể bước vào một chu kỳ tăng và với việc cổ phiếu đang có dòng tiền lớn đây chúng ta hãy đợi đợi thêm ạ à. hãy xem Dũng phân tích cổ phiếu này sau một năm các bạn nhìn thấy các bạn thấy không vậy câu chuyện đấy là gì ạ à? bạn chỉ mua khi mà cổ phiếu tăng mạnh ở vùng này và tiếp tục mua ở một đoạn tiếp theo và chúng ta sẽ phân tích về gì ạ lượng đá sỏi các dự án hợp đồng ra sao để chúng ta có góc nhìn uh, chi tiết trong thời gian tới ạ. Ok, đấy là một cổ phiếu. Tuy nhiên chúng ta sẽ có là nhiều cổ phiếu khác cũng đã tăng rất rất mạnh rồi. Chúng ta có cơ hội không? Như là cổ phiếu PLC. Bạn nên nhớ này này. Đây là cái điều các bạn nên nhớ. Dũng có chia sẻ là khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh, các bạn nhớ không ạ? Đây là trường hợp quan trọng khi cổ phiếu vượt qua đỉnh với khối lượng lớn thì nó làm gì ạ? À? Đây là trường hợp thứ hai. Đây cũng là cổ phiếu đầu tư công. Cổ phiếu vượt qua đỉnh với khối lượng lớn thì bao giờ nó cũng test lại. Hiểu anh ạ? Ở giai đoạn đầu nó sẽ biến động mạnh. Giai đoạn 2 nó cần test lại trước khi bước vào một chu kỳ mới. Nên dù các bạn thấy là cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi, không đáng lo ngại bởi vì đây là một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới. Vậy đầu tiên là gì ạ? Chúng ta nhìn nhá, những bạn nào học cái khóa học đầu tư như một nhà vô địch, các bạn có thể thấy như sau ạ. <clears throat> đầu tiên chúng ta thấy là rõ ràng cái chu kỳ tích lũy chuẩn bị kết thúc khi mà đường SMA 150 đã cắt cái đường SMA 200 Điều thứ hai, chúng ta thấy là S50 đã cắt cả hai đường 150 và 200 và đặc biệt là chúng ta thấy là đường giá đã có một bứt phá tăng mạnh khối lượng lớn vượt qua gì ạ? Đã nằm trên đường 150 và 200. Đây là điều quan trọng để cổ phiếu bước vào một chu kỳ lớn. Điều thứ hai, các bạn thấy rằng là cổ phiếu này cũng giống như KSB. Đó là gì ạ? Nó cũng được hưởng lợi trong đầu tư công Vậy khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh cản lớn thì việc tiếp theo cần phải test lại. Mục đích của test lại là rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng ví ở đây, những nhà đầu tư lướt sóng ở đây trước khi bước vào chu kỳ mới. Vậy câu chuyện ở đây đó là trong chu kỳ này bạn hãy gì ạ à, theo dõi thật sát bởi vì trong quá trình test này đây là cơ hội này đây là một cái phần quan trọng này trong quá trình test lại của thị trường những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu tuyệt vời nhất nó sẽ có cơ hội để bùng phát trong giai đoạn này nên nếu bạn mua một cổ phiếu tích sản mà không biết là trong chu kỳ tới nó đi đến đâu thì đấy là gì ạ à? chúng ta cần phải đợi 3 năm 3 tháng 6 tháng thậm chí là không biết bao giờ lên nên hãy gì ạ à? xem trong giai đoạn này nhóm cổ phiếu nào bùng nổ nhóm cổ phiếu nào bứt phá Tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý như sao ạ? Đây là điều kiện Dũng đưa ra thôi ạ. Còn trong trường hợp mà bị gãy tiếp khối lượng lớn nha. Đây là lưu ý à. Gãy tiếp khối lượng lớn. Cái đường SMA 200 cắt 50 đi xuống thì chúng ta đây là một trong những yếu tố chúng ta cần lưu ý nha. Hãy lưu ý cái điều này. Nhưng đây chúng ta gì ạ? À, khi mà đã gặp cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta hãy gì ạ? À, quan tâm xem là cái cổ phiếu nào mạnh hơn. Cái cổ phiếu nào tốt hơn thay vì chúng ta chỉ quan tâm đến gì ạ à? thị trường giảm bây giờ câu hỏi là <clears throat> nếu thị trường giảm chúng ta có lo lắng không ạ không thị trường giảm đó là cơ hội để chúng ta quan sát rằng là những cái nhóm cổ phiếu mà Dũng vừa chia sẻ nó có giảm mạnh không nếu nó không giảm thì đây chính là cơ hội để chúng ta biết rằng là khi thị trường tăng ở đây nó chính là cái nhóm mà chúng ta nên quan tâm thậm chí chúng ta có thể đầu tư vậy câu chuyện là gì ạ nó có hai cái góc nhìn đây góc nhìn đầu tiên là những cái bạn mà học William O'Neill tức là mua cổ phiếu vượt đỉnh và những bạn nào học về đầu tư của Mac Mini thì trong đầu tư Mac Mini ông cũng có một phần đó là gì ạ một phần là mua sớm nên ở trong vùng này làm thế nào để mua sớm được thì đó là một cái phần mà Dũng sẽ chia sẻ trong thời gian tới mong rằng sẽ được ủng hộ của quý vị các bạn tức là làm sao để chúng ta mua được sớm cổ phiếu làm thế nào để chúng ta gì ạ à? mua trước khi mà cổ phiếu tăng mạnh đấy chính là cách mà các bạn có thể sống sót trong đoạn này bởi vì trong đoạn này với việc mà mua vượt đỉnh thì phần lớn này sau đó bị test lại và chúng ta bị thua lỗ nhưng nếu chúng ta mua trước hay là mua sớm hơn thì đó chính là cái cơ hội để chúng ta gì ạ à? đi trước cái nhóm mà mua vượt đỉnh và trong đoạn này nhiều người mua vượt đỉnh cuối cùng là sau thì khi thị trường điều chỉnh lại bị thua lỗ và bắt đầu chúng ta gì ạ à? chán chúng ta không